rồi trước tiên các bạn tải cho mình cái dụng cấp cấp này nghe các bạn rồi sau khi các bạn tải xong mình sẽ vào cấp cấp ha ở đây thì các bạn chọn dự án mới nè rồi các bạn tìm cái video của mình ha tiếp tục các bạn nhấn vào chữ thêm nè rồi ở đây các bạn nhấn vào chữ văn bản ha ở văn bản này các bạn chọn là phụ đề tự động ha rồi các bạn cứ để yên nguyên vậy luôn ha các bạn nhấn vào chữ bắt đầu nè rồi ở đây nó sẽ xuất hiện cái phụ đề tự động ở phía dưới này nha các bạn đây bây giờ mình sẽ chọn là chỉnh sửa hàng loạt nha các bạn đó rồi các bạn nhấn vào từng từng cái chữ mình chỉnh sửa ha đây các bạn nhìn cái chữ A nè hai chữ A nè đó các bạn ấn vào rồi ở đây nó có phông chữ phong cách hiệu ứng hiệu ứng động bong bóng ở đây các bạn có thể điều chỉnh tất cả những cái trên đây nha các bạn nhưng mà mình chia sẻ các bạn là cách đơn giản nhất ở cái phần phong cách nè đây đây mình à, sẽ tìm à, cái phong cách này ha đó rồi nôm na cái đơn giản nhất mình chia sẻ cho tất cả các bạn là vậy các bạn có thể à, tìm hiểu thêm và có thể cài đặt nhiều cái hay hơn nha các bạn rồi xong thì các bạn nhấn vào dấu tích nè nó rồi bây giờ mình chạy thử video các bạn nhấn vào cái mũi tên nè đây các bạn những cái dòng chữ phía dưới này nghe các bạn đó rồi cũng ờ, khá là đơn giản nha các bạn bạn cũng có thể ờ, thay đổi phong chữ đây cho nó đẹp hơn nha các bạn các bạn nhấn vào đây rồi các bạn vẫn tiếp tục là chọn chỉnh sửa hàng loạt nè rồi các bạn nhấn vào ngay chân cái cái chữ đó ha các bạn nhấn vào chữ A thì các bạn tìm đúng cái phong chữ mà yêu thích của mình là được nha các bạn đây mình có những cái phong chữ của mình đây nè mình có thể thay đổi bằng phong chữ của mình nha các bạn đó những con chữ đây rất là đẹp nha các bạn rồi ha mình à, xin à, tạm dừng video đây nghe các bạn hẹn gặp lại à, tất cả các bạn ở những video tiếp của mình ha xin chào